thế mới ấy chứ địt con mẹ chứ tôi nghỉ xong lại lại thi thì nó hơi bị bìu đấy ở ờ, bến tre trường học thì bắt đi học nhưng quán này thì bắt đóng cửa <laughs> cái đi cày cày còn bia đóng luôn bia <laughs> đóng luôn thì cái mẹ nó bà cái đi mẹ Uầy, như đi nuôi đánh bia ờ ông cái đấy ông, chỗ ông, tôi cũng thế ông vỗ thì lúc trước cũng đi đánh bia thì các mẹ chụp được cái ảnh nhìn chất bảo mẹ đeo đeo mẹ găng tay đen đen cái thứ chả hiểu ừ. để làm gì ở ừ, trên đây đây ơ xóa mẹ ở trên facebook này có trên facebook có không, ở trên đấy ở trên đấy anh em mình gì mà mày lên discord mày lướt đi sắp đến rồi mày lại tắt ok chào các đồng à, chí ở đây ở dưới khá bảnh ấy ừ. tao uh, vào mẹ tao vũ này ali vũ đúng không đấy dạ. nhá facebook vũ đây nhá ờ, vâng ai ai ai, ai, ai fan hâm mộ long lên báo ai ai fan hâm mộ ông vũ thì đây nhá thì mẹ facebook ông mỹ ông vũ đây <coughs>